chào các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục với một cái à, chủ đề nữa là chúng ta à, nhập các cái kênh tác vào trong cái à, à, tài khoản email marketing của cái Redbone thì trước tiên chúng ta chọn một cái phần kênh tác thì ở đây nó có những phương thức sau phương thức là add kênh tác đây là chúng ta nhập trực tiếp từng một cái liên lạc một ví dụ như tên thì là chúng ta nhập họ tên mình vào hoặc là họ tên của khách hàng vào đây ví dụ như nhập nơi Hoàng Sơn email này chúng ta nhập cái địa chỉ email chúng ta vào ví dụ email là dự báo giá vàng 2014 gmail.com chẳng hạn trên phần campaign nó là cái chiến lược cái chiến dịch thì chúng ta nhập vào chiến dịch nào đó à, chúng ta muốn cái, cái liên lạc này vào cái à, chiến dịch nào chúng ta để vào đó chúng ta bấm add contact thì như vậy là một contact đã được thêm vào trong cái chiến dịch là dự báo giá vàng 2015 cái phương thức thứ hai nữa là import context tức là chúng ta nhập vào một cái danh sách có sẵn bây giờ chúng ờ, à, có cái cách thứ nhất là chúng ta thể copy và dán cái à, danh sách vào đây như những dòng đầu tiên là tên rồi xong phẩy cái địa chỉ mail dòng thứ hai tên phẩy địa chỉ mail chẳng hạn vân à, chúng ta có thể nhập như vậy hoặc là chúng ta chọn phương thức là nhập là upload một cái file thì chúng ta sẽ chọn cái file chua file để chọn cái file Bây giờ chúng ta xem cấu trúc của cái file mà để chúng ta upload lên như sau cấu trúc của cái file nó là như thế này à, đầu tiên chúng ta xóa cái, cái, cái cột đầu tiên đi cột đầu tiên không cần thiết như vậy thì nó sẽ cái canh tách nó sẽ gồm hai cột cột đầu tiên là cột name là tên cột thứ hai là email à, chúng ta trở qua cái trong phần chọn cái file này chúng ta tìm đến cái file danh sách chúng ta cần nhập lên chúng ta chọn từ mẫu bịch sau đó chúng ta đồng ý trong công thức và chút chẹt kế tiếp là chúng ta bấm vào import context và nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang mới cái trang này nó xác nhận thông tin đầu tiên là cấu trúc nó đã trình bày là đúng là name là, là, là, là tên thứ hai là email nếu chúng ta kiểm tra đúng chúng ta bấm uh, next step tức là qua cái bước kế tiếp rồi bây giờ chúng ta chọn vào trong cái chiến dịch ví dụ như chúng ta để nguyên thì chúng ta vô chiến dịch của dự báo giá vàng 015 còn nếu chúng ta chọn chiến dịch dự báo giá vàng 2014 thì chúng ta sẽ chọn vào nút sổ và chọn vào đấy à, à chúng ta ép vào trong cái gọi là cycle D ở đây thì cái, cái chức năng này dùng để nó gửi mail tự động ha, thì chúng ta có nhập vào đây để chúng ta biết là như vậy để tất cả các cái canh test nó sẽ vào đó chúng ta bấm ờ, import bấm ờ, philip import thì nó qua cái phần kế tiếp là là canh test à, canh test đã thực hiện rồi tức là nên thêm một canh test mới để vào và cập nhật một canh test cũ bây giờ chúng ta vào trong search canh test chúng ta kiểm tra chúng ta đã có bao nhiêu canh test như vậy chúng ta đã có ba canh tác cái một cái canh tác đầu tiên nãy là chúng ta nhập qua mấy cái landing page đó landing page chào mừng à, rồi còn kênh bán Hoàng Sơn ở đây là nãy chúng ta nhập à, thủ công à, chúng ta nhập vô ở à, từng người một là manually ha à, cái Hoàng Ngọc Sơn ở đây là chúng ta nhập vô cái landing page hồi nãy là landing page của cái chào mừng đầu tư à, diễn đàn đầu tư tại nhà đó à, còn cái à, contact thứ ba này là mới nhập vào bằng cái danh sách như vậy thì chúng ta đã có thông cái danh sách khách hàng ở đây rồi thì chúng ta có thể thực hiện cái việc gửi mail à, chúc các bạn thực hiện thành công